rồi ok ha xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam ha lại đến với thiện bịp nha thiện bịp nha đó bữa nay mình sẽ review cho anh em là bầu cua đó bầu cua bầu cua nha anh em đây bữa nay có anh khách đặt thao camera nha anh em thao camera đó anh khách đặt thao camera mình sẽ review cho anh em luôn trực tiếp cho anh em luôn những em cần tới cái sản phẩm này năm 2022 này nha đó thao camera này đây anh em mình nhìn cho kỹ nha tại cái này nó sẽ có hai cái đồ cộng trừ để mình đánh dấu cho anh em mua về chơi để cắm sạc nha anh em đó ok ha thao camera nét căng luôn nha anh em ok ha như mới luôn anh em mình á, chơi từ thao to tới thao nhỏ đều có hết nha anh em mình đều độ chế cho anh em chơi được hết nha anh em mình chơi loại nào cũng được hết ha camera nha anh em đó thao nhôm nha anh em ok ha còn hột á thì không tăng tích gì hết chỉ có cái thao thôi tại mình làm camera đó hột thì trăm phần trăm luôn nha anh em hột không ta anh em mình chơi thì anh em mình cứ lên tới tận nơi bên thiện biệt và test hàng nha đây cục 500 này mình test cho anh em này đó cục 500 này ok cho anh em đó mình test này hộp nè không có vấn đề gì hết nè đó anh em mình nhìn kỹ không thấy không không vấn đề gì hết thao nè không vấn đề gì hết nè sắt nè đó nếu là nó có chip hay là cái gì nó sẽ hết rồi nha anh em đó ok ha đây mình sẽ để qua bên đó anh em nào á vô sòng sới á, anh em mình chơi á làm cái á thì mua về mấy cái này chơi thì rất là gì là uy tín luôn ha tiện lợi trăm phần trăm luôn cho anh em ha anh em mình vừa làm cái vừa làm con luôn anh em mình chơi ha trước tiên á vô sòng sới á thì cái thay camera này á thì nó sẽ kèm với cái remote cái remote này, cái remote bật lên là nó sẽ mở mắt bật lên nó sẽ mở mắt để nó mình thấy được đây với lại kèm với cái trắng đen để mình bấm lên mình thấy được cái màn hình ok chưa cái màn hình này á có thể chơi cách xa được 4 đến 5 mét nha anh em 4 đến 5 mét lưu ý là 4 đến 5 mét nha anh em trước tiên anh em mình muốn coi á, thì anh em mình sẽ bấm cái nút bấm sáng lên rồi anh em mình bấm cái màn hình lên anh em mình xem ok chưa đó là cái bước chơi rất chi là đơn giản luôn anh em mình chơi trong sòng sới còn anh em nào á, muốn chơi á, từ xa á, thì bên mình cũng có luôn ha chơi từ xa báo qua tay nghe ok chưa chơi từ xa báo qua tay nghe nha anh em mình chỉ cần ở nhà và một người đi tới sòng chơi sẽ có người báo cho anh em luôn ok ha đó bây giờ á, mình sẽ test cho anh em cái thao này ok ha thao camera nha anh em mình sẽ test cho anh em đó bây giờ á, mình á sóc á, mình sẽ bấm cái này lên và mình sẽ bật cái màn hình lên đó mình sẽ để lên trên mình bấm chứ không có ai mà đi bấm mà đưa nhí như vậy hết mình để xa mà anh em cái này báo xa được mà anh em đó đây mình sóc nè hai cáo một nai nè mình sóc nè đó ok chưa đây mình sẽ để bấm lên cho anh em xem luôn đó coi nó ra con gì nha đó đây là ra con tôm nha anh em con tôm mình thấy con nào mình đánh con đó nha anh em thấy con nào đánh con đó còn mình đưa lên á thì cái màn hình nó bị nhòe anh em mình sẽ không thấy được tại cái độ sáng của nó sẽ phản lại phản lại cái camera nó sẽ phản lại cái camera thì anh em mình không có thể thấy được chỉ khi mình nhìn á, thì mình thấy mình nhìn sơ là mình thấy rồi còn anh em nào á muốn thực tế á, muốn được biết được á, thì anh em mình cứ lên tận nơi bên cơ sở thiện biệt mình sẽ cho anh em test đó test luôn đấy đây mình mở nha có con tôm này ok cho anh em mình nói tôm là sẽ có tôm ok chưa đây mình sóc nè đó anh em mình chỉ cần bấm một phát thôi là thấy con bầu luôn cái con bầu nè ok cho anh em có bầu nè mình chỉ cần thấy một con là đủ chết rồi nha anh em có bầu nè ok chưa có bầu nè uy tín không em đó một trăm phần trăm cho anh em luôn chơi cái này là chỉ có thắng thôi không có thua nha anh em đó đây mình mở nè mình thấy con gì mình đánh con đó nha anh em còn con nào mình không thấy thì mình khỏi đánh giờ mình thấy con cá nha anh em mình thấy con cá thì mình đánh con cá nha anh em đó mở nè có cá này ok không chuẩn trăm phần trăm luôn ha anh em nào á chơi á anh em mình á chơi tất cả bộ hộp nào cũng được hết nha anh em hộp chợ hộp gì cũng được hết bên mình cái thao đều soi được hết nha anh em đều thấy được hết nha anh em đó camera đều thấy được hết camera này là camera màu nha anh em đó đây mình sóc này mình làm vài cây cho anh em nữa ha test vài cây cho anh em để xem cái độ chuẩn xác nó cỡ nào ha bao nhiêu phần trăm nha đây mình mở nè mình nhìn sơ qua mình thấy con nào mình đánh con đó nha anh em còn mình không thấy mình bỏ mình đánh con tôm ha mình đã thấy con tôm đây mở này rồi mình thấy chật rồi mình thấy nó bị lệch qua bên này nha anh em còn anh em nào á thấy chuẩn á, thì anh em mình đánh ha đó dầm sóc nè đây giờ mình đánh chuẩn nè mình coi nó vô giữa thì mình đánh cái nào không trúng thì mình bỏ ha giờ một trăm phần trăm là nai luôn nè anh em bán nhà tuột quần mình đánh luôn là con nai nha anh em khui nè có nai nè trăm phần trăm luôn nha anh em đó anh em mình thấy không nó nằm ở giữa camera nó rọi rất chi là chuẩn còn mấy nó mà nằm bốn góc này anh em mình thường thường hay, hay nhìn vô thì nó lại thấy cái cái cái cái cạnh bên hông này thì anh em mình lại nhìn nhầm còn cái nào anh em mình không có chuẩn không thấy không có chuẩn xác anh em mình bỏ cái đó nha anh em đó cây nào chuẩn thì anh em mình đánh ok chưa chỉ cần thấy một con là đủ chết rồi nha anh em đây mình sẽ làm cây cuối cho anh em nha mình mở lên nè thấy con cá nè thả cá nè căng đét luôn nè thấy con cá nè anh em mình thấy không đó mình mình đưa lên sát nó là nhà cái màn hình không có thấy được rất chi là khó ha anh em còn anh em nào á đã từng chơi á thì anh em mình cũng biết rồi độ hiệu quả của nó phải rất chi là 100% đến 99% nha anh em anh em nào chưa trải nghiệm thì có lên tới cơ sở bên mình test trực tiếp luôn ha đó giờ mình mở nè có cá nè ok chưa đó rồi mình đã qua bên ha mình cũng test xong cho anh em rồi mình cũng nói thêm vài câu ha bên cơ sở mình á cũng có chơi từ tài xỉu bầu cua sóc đẻ ok cho anh em game trên điện thoại luôn nha anh em anh em nào chơi những bộ môn nào thì cứ liên hệ qua bên thiện biệt theo số điện thoại 0823441999, ok chưa đó còn á, anh em nào á không tin cậy á, thì anh em mình cứ liên hệ mình tư vấn cho anh em 24 trên 7 lên tận nơi và test hàng cho anh em luôn nha đó rồi anh em mình á xem cái video này á, thì đăng ký kênh bật chuông cho mình ủng hộ cho cái kênh mới của mình nha đó anh em nào á, ra sòng sới chơi á dịch thì cũng không hết nổi thì anh em mình ra đường á thì bịt khẩu trang sát khuẩn khi anh em mình ra sòng sới anh em mình chơi đó giữ sức khỏe cho anh em mình còn gặp nhau lâu dài để anh em mình còn phát triển cái cái bầu cua này ha đó ok xin chào toàn thể anh em nha